Cảnh sát Nhật chuyển nghi phạm sát hại bé gái Việt cho công tố viên. Thưa quý vị, nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, hôm qua được chuyển từ sở cảnh sát Abiko, tỉnh Chiba đến văn phòng công tố viên. Shibuya bị bắt vào ngày 14 tháng 4 với cáo buộc sát hại bé Lê Thị Nhật Linh 9 tuổi cảnh sát không qua khám nhà ông ta ở thành phố Matsudo thuộc tỉnh Chiba để tìm kiếm bằng chứng. Shibuya biện ghi đã giấu Nhật Linh trong xe cắm trại và phi tang thi thể vào đêm cô bé mất tích. Gia đình của Nhật Linh hôm nay trở lại Nhật Bản để hợp tác cùng với cảnh sát điều tra. Bố mẹ cô bé trước đó đã đưa thi thể của Linh về Việt Nam để an táng tại quê nhà Hưng Yên ngày 3 tháng 4. Linh mất tích ngày 24 tháng 3 khi đi bộ từ nhà đến trường. Thi thể cô bé được phát hiện ở gần con kênh tại thành phố Abiko, cách nhà khoảng 10 km. Nghi phạm Shibuya là chủ tịch hội phụ huynh ở trường tiểu học của bé. Ông ta tham gia nhóm giám sát học sinh trong địa phương đi học hàng ngày và từng được trông thấy trò chuyện với Linh ở gần trường. Cảnh sát Nhật chuyển nghi phạm sát hại bé gái Việt cho công tố viên. Thưa quý vị, nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, hôm qua được chuyển từ sở cảnh sát Abiko tỉnh Chiba đến văn phòng công tố viên. Shibuya bị bắt vào ngày 14 tháng 4 với cáo buộc sát hại bé Lê Thị Nhật Linh 9 tuổi. Cảnh sát không qua khám nhà ông ta ở thành phố Matsudo thuộc tỉnh Chiba để tìm kiếm bằng chứng. Shibuya bị nghi đã giấu Nhật Linh trong xe cắm trại và phi tang thi thể vào đêm cô bé mất tích. Gia đình của Nhật Linh hôm nay trở lại Nhật Bản để hợp tác cùng với cảnh sát điều tra Bố mẹ cô bé trước đó đã đưa thi thể của Linh về Việt Nam để an táng tại quê nhà Hưng Yên ngày 3 tháng 4. Linh mất tích ngày 24 tháng 3 khi đi bộ từ nhà đến trường. Thi thể cô bé được phát hiện ở gần con kênh tại thành phố Abiko, cách nhà khoảng 10 km. Nghi phạm Shibuya là chủ tịch hội phụ huynh ở trường tiểu học của bé. Ông ta tham gia nhóm giám sát học sinh trong địa phương đi học hàng ngày và từng được trông thấy trò chuyện với Linh ở gần trường. cảnh sát Nhật chuyển nghi phạm sát hại bé gái Việt cho công tố viên. Thưa quý vị, nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, hôm qua được chuyển từ sở cảnh sát Abiko tỉnh Chiba đến văn phòng công tố viên. Shibuya bị bắt vào ngày 14 tháng 4 với cáo buộc sát hại bé Lê Thị Nhật Linh 9 tuổi. Cảnh sát không qua khám nhà ông ta ở thành phố Matsudo thuộc tỉnh Chiba để tìm kiếm bằng chứng – Shibuya biện ghi đã giấu Nhật Linh trong xe cắm trại và phi tang thi thể vào đêm cô bé mất tích. Gia đình của Nhật Linh hôm nay trở lại Nhật Bản để hợp tác cùng với cảnh sát điều tra. Bố mẹ cô bé trước đó đã đưa thi thể của Linh về Việt Nam để an táng tại quê nhà Hưng Yên ngày 3 tháng 4. Linh mất tích ngày 24 tháng 3 khi đi bộ từ nhà đến trường. Thi thể cô bé được phát hiện ở gần con kênh tại thành phố Abiko, cách nhà khoảng 10 km nghi phạm Shibuya là chủ tịch hội phụ huynh ở trường tiểu học của bé. Ông ta tham gia nhóm giám sát học sinh trong địa phương đi học hàng ngày và từng được trông thấy trò chuyện với Linh ở gần trường.